đây là nội thất bên trong của bếp đây bếp này còn cũng còn rất là đẹp đây đây cái đầu chia lửa nè thì uh, tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất có biết không cười đây là bếp nướng nè có bị nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật đó, đó so với bếp ga Việt Nam tiếp ga Nhật à, được xuất xứ từ Nhật rất là bền thứ hai là tiết kiệm thứ ba là an toàn đây là cảm biến à, phá ga tự động nè khi gió hỏi tắt lửa ha nước tràn làm tắt lửa đây là cảm biến à, tự động nó có hình giống cái mũi mỏ hàng vậy biết gai nhật á rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người á một ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá khoảng 320 tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình một tháng tôi chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi Bây giờ tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa đây. đây ngọn lửa xanh đẹp nè ngọn lửa xanh đẹp giờ thì tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã phá ra và kèm theo tiếng ờ, đóng lò la thì bếp này nó chỉ nghe tiếng đập tiếng đóng lò la thôi một số bếp nó sẽ khác đó. <clears throat> một số bếp đó, ờ, nó sẽ ờ, phát ra một tiếng bếp Tắt thì vẫn còn đang mở đây đây là cảm biến ờ, chạm đáy nồi nè khi nó nhận được 250 độ bếp nó sự độ <coughs> sẽ tự động tắt lửa và phá ra đây, tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt này một phẩm cho hai cái nồi ở điều kiện hoạt động bình thường á khi mà cảm biến nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á, nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mình nó chỉ dao động từ 200 đến 200 rưỡi độ thì cho dạng cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á, nó đánh lửa bằng IC e bằng hai cục pin đại nên nhà sản xuất bên Nhật á, khi mà chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lưng ga thừa nếu có rò rỉ nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam <clears throat> nhưng pin con áo con thỏ nè pin này sử dụng cho ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho cái ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các pin à, rất là kém nên các bạn hãy tính ra còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ hai cục <clears throat> hai bằng cục nguồn 3V sử dụng hai cho pin đây là cục nguồn 3V này tôi sẽ lấy pin ra này sử dụng nguồn bao v hoạt động bình thường nè này bếp nấu có nhiệt độ cao nè nó đã tự động giảm nhỏ lửa hai trăm lẻ năm độ bếp bên trái bếp bên phải là hai trăm lẻ sáu độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp ga Nhật á, có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì à, được nướng thì được mọi thứ nhưng mà các bạn phải à, lát mỏng ra hai phân vì cây trên cái à, mặt lửa áp xuống đó, nó chỉ 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra hai phân à, ờ, rất là tiện lợi không như cái kiểu nướng truyền thống mà mình phải đi nhóm lửa than đây bếp bên phải tôi đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn bếp này do khách có nhu cầu muốn ờ, sử dụng pin sạc thì ờ, tôi cũng sẽ hướng dẫn ờ, lắp pin sạc luôn bếp bên trái cũng đã tự động tắt lửa và mở ra sẽ chế độ nước căng ngồi đây công tắc thì vẫn còn đang mở đây. tôi thử nguồn 3V này đây. bếp sử dụng nguồn 3V một động bình thường đây pin thì cũng có cực âm và cực dương nè khi giao bếp thì tôi cũng để đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đảo cực pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ đồ dài với học pin thì tôi gắn kèm có lời so nè người nhà các bạn móc vào à, cái kẻ này dấu cộng nè dương nè các bạn móc vào đây cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài là dấu cộng gọc đầu lò xo phải tiếp vào miếng thép của học pin đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường đây thời gian sạc cái pin sạc này á <coughs> đây đi hai bên đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét đây là đầu chờ sạc nè thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian để theo dõi á, thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào một lần sạc á các bạn có <clears throat> xài khoảng 3 tháng còn tuổi thọ của viên pin này nó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin còn đối với dòng bếp này á, nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ nè giúp ta thực hiện những món ăn mà biết thời gian chính thì các bạn muốn vào cục sạc nè các bạn cắm bộ cắm hẹn giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện thời gian trên nấu cắm hàng giờ từ 1 đến 60 phút thì các bạn ờ, tôi sẽ chỉnh một phút đi cho thử bếp Đây. khi các bạn sử dụng pin sạc á à, khi các bạn sử dụng ổ cắm hàng giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hàng giờ bếp nó mới hoạt động <clears throat> nó mới tự động tắt lửa và phá ra còn các bạn mà quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên ổ cắm hàng giờ bếp nó sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện của pin qua thực tế à, <clears throat> qua thực tế của khách hàng sử dụng á bếp ga Nhật rất là tiết kiệm ga nếu mà trong vòng 2 năm á các bạn sử dụng bếp ga Nhật trong vòng 2 năm cái tiền tiết kiệm ga bằng cái tiền bếp ban đầu các bạn đã mua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 <coughs> tìm kiếm với remote với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa Nhật của chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhích vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai. Và đừng quên chia sẻ với ông bà, người thân mình cùng xem. bếp này được bảo hành một tháng <clears throat> nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện thì vừa rồi tôi cũng đã hứa hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video bếp sau